Là, làm gì bồ ngồi một đống thế này? anh ơi, em thích cái bộ váy ở trong video của chị Mía lắm. Cái video về mấy bạn xin gì ấy. Anh nói chị Mía giúp em đi. Ui, tưởng gì thế đi, anh nhờ chị Mía giúp cho. Thật á? Yeah, anh là số 1. Được rồi, mình lượn đi đấy ngủ cái, mệt quá. Ok, trước tiên thì mình phải tắm cho Anna trước đã để cho em thật là thơm tho. Mình mua em Anna này là bộ bê cũ thì những cái bộ quần áo nó không bị lỗi chút nào luôn ý đây chính là hình ảnh của em ý ban đầu như này này tóc rất là xù mình hy vọng là mình có thể sửa được tóc này lúc mình đang quay đoạn này là trời đang mưa đấy bạn có thể nghe thì âm thanh khá là to mình đã hạ thấp âm thanh xuống đấy nhưng mà mình để cho nó tiếng một chút cho nó có không khí Bước tiếp theo thì mình sẽ dùng nước nóng để rưỡi tóc Cái định ban đầu nó là như thế Thế nhưng mà nó bị thất bại Bởi vì cái nhiệt độ từ nước nóng này nó không đủ đô Nó chỉ có thể làm tóc nó có thể trải được thôi Nhưng nó vẫn xù như thế này Và mình phải chuyển sang cách kế tiếp Đấy là mình dùng chính cái máy rưỡi tóc của mình để mình rưỡi tóc cho em ý thế nhưng mà bạn phải lưu ý đến nhiệt độ nhé nếu mà chỉnh nhiệt độ không thích hợp thì có thể làm hỏng tóc ấy. và đây là sản phẩm sau khi mình đã cắt đi cái phần chân cho nó bằng và mình rưỡi tóc giờ thì mình sẽ chuyển sang vẽ em ý nha mình đã hoàn thành lớp make up và đang đi xịt phủ để bảo vệ cho cái lớp vẽ này đây mình vừa mới xịt phủ xong và mình cũng đã uốn lại cái phần chân tóc để cho nó vào như thế này này điều em Anna có 14 khớp chứ Đều là khớp đơn cả Khớp này gập được như thế này này Và khớp cổ chân Đôi chân cũng xinh xắn lắm nhé Chân này bằng này. Hơi ngắn ngắn Mình sẽ lắp vào này Khớp cổ này Cổ là cuối này Nhân sang hai bên nên lúc này bạn đã thấy xuất hiện ở video trước rồi đúng không? Bộ này chính xác là mình may để làm video cho Anna đấy Nhưng mà nó dễ thương mà nên mình mặc cho bé Shinji ở video trước Giờ Anna mới chính thức được mặc bộ đồ của chính em ý Ta-da! dễ thương không? Hana hãy chào mọi người đi nào. chị à? <laughs> Anna đây mà. Tất nhiên rồi, chị Mía đã giúp chị, tất nhiên phải xinh xắn thôi. Em cảm ơn chị Mía nhé. Thôi, hôm nay chị xinh lắm ý, chị xinh rồi dễ thương. Mà đêm kể nhau chuyện này này, em vừa đi ra ngoài về nhá mọi người thì đã. Bye bye. À mà em còn quên điều này nữa.